Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn à, Hôm nay là ngày cuối tuần thì ờ, kính chúc ờ, quý cô chú anh chị và các bạn có những ngày ờ, nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ Thì hôm nay em đang tại có mặt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái miếng đất có diện tích hơn 3 xào Ờ, hơn 3 sào thì ờ, cái miếng đất của chúng ta này nằm ở ấp Bưng Riềng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Miếng đất của chúng ta là có cái 20 ờ, mét mặt tiền đường sỏi đỏ lớn này nha. Đây có hai mặt tiền và một cái mặt tiền là cái đường bên hông này. Chiều dài là hơn 160 mét nha quý vị hơn 160 mét hai mặt tiền và có 20 mét là mặt tiền đường sỏi đỏ lớn bên ngoài có điện đầy đủ xung quanh thì à, có nhà dân nha cái miếng đất của chúng ta thì có luôn 200 mét thổ cư nha các bạn hiện trạng trên đất là cây cao su cây thì à, không có cạo nha cây à, to nhưng mà không có cạo cái à, vị trí của miếng đất của chúng ta thì nằm cách cái con đường DH5 13 khoảng tầm 250 m và cách đường DT741 thì à, khoảng tầm à, một cây số nha. Khoảng tầm một cây số thôi. Là ra đường DT741. Xung quanh đây thì cũng có nhà dân ở rải rác nha. và phía trước ờ, cái miếng đất này là có ờ, vài cái công ty xí nghiệp nó đang hoạt động cái miếng đất này thì ờ, thuận tiện cho chúng ta làm nhà vườn này hoặc là làm xưởng cái xưởng nó nho nhỏ thì nó có gì tổng diện tích khoảng hơn 3 xào thôi sổ sách giấy tờ đầy đủ và em báo giá luôn cho quý vị ha giá chủ đất đưa ra là 4 tỷ còn thương lượng cho quý khách nào mà thiện chí à, quý vị và các bạn mà chúng ta có nhu cầu thì liên hệ em qua số điện thoại 0972 042 552 à, em sẽ gửi sổ cho quý vị và các bạn xem ừ. cam kết sổ sách giấy tờ đầy đủ nha tí xíu nữa thì em sẽ chạy ra ngoài đường ờ, DT741 cho quý vị xem luôn rồi bây giờ thì à, xin mời à, cô chú anh chị các bạn cùng theo chân em đi ra đường DT về 41 nha các con đường này thì à, đường sỏi đỏ thôi nhưng mà nó rất là bự 7-8 mét xe tải xe hơi đi thoải mái luôn đó ở đây thì hai bên này có cái bên này là bên tay trái là xưởng gỗ nha bên tay phải là quý vị thấy cái công ty đang hoạt động luôn vì từ cái miếng đất mà chúng ta ra bên ngoài thì à, đường DH513 khoảng tầm 250m à, điện ba pha đi tới đây nè ờ, ờ, ờ, đó đây là cái công ty đang hoạt động nè à, anh ra ở đây nên nó kêu anh nó sọc ra À, cô chú anh chị và các bạn mà chúng ta khi xem video mà có cái gì à, chưa hiểu hoặc là còn thắc mắc thì có thể liên hệ em qua số điện thoại 0972 042 552 ở phía trước mặt à, đó là đường à, DH513 nha ra đây thì chúng ta quẹo trái thì sẽ ra đường à, DT741 cô chú anh chị và các bạn xem thì à, nhớ ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là ấn vào like à, hoặc là chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến cái miếng đất này à, để cho quý vị nào chúng ta có nhu cầu thì có thể ờ, liên hệ để sở hữu ha đó, đây là con đường DH 513 xã Vĩnh Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương từ đây mà chúng ta đi thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 55 60 cây nha đi thành phố mới Bình Dương à, khoảng tầm 30 cây và đi à, khu công nghiệp Tân Bình thì khoảng tầm 7 cây nha cách khu công nghiệp Tân Bình khoảng 7 cây rồi à, công công nghiệp Tam Lập huyện Phú Giáo thì cũng khoảng tầm 7 cây số nha rất thuận tiện cho quý vị nào chúng ta xây nhà nghỉ dưỡng hoặc là làm cái xưởng nhỏ nhỏ trước mặt uh, quý vị là cái à, đường uh, DT 741 rồi. rồi em xin uh, kính chào cô chú anh chị và các bạn và xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo